Rồi, hello anh em đã đến với ờ, cơ sở của Cường Phát Lộc nha anh em thì uh, hôm nay uh, thì cũng uh, làm một cái video uh, sương sương về nói về bầu cua đó sắp Tết rồi nha anh em nha thì uh, anh em nhìn trên màn hình nha bên mình làm cung cấp cho anh em tất cả các bầu cua đó tem chợ kể cả tem mà uh, in ra nếu anh em thích thì bên mình có cung cấp cho anh em những cái loại tem như thế này anh em nhìn nha đây là các loại tem cực kỳ uh, mới đó anh em này nè tem này có thể là như nào anh em muốn tự về làm hột và anh em không có tem á thì liên hệ cho mình mình sẽ người gửi tem về anh em tự dán anh em muốn kích thước dán như thế nào đó tùy anh em còn không nữa thì anh em liên hệ mình bên mình sẽ gửi shop hoặc tem về anh em tự dán còn không nữa thì bên mình sẽ tự dán cho anh em tự dán và tự ra tự ờ, làm hột cho anh em đó để gửi cho anh em đó <clears throat> thì sáng hôm nay làm ờ, hột để gửi cho khách thì bên mình làm hột rất nhiều nha anh em nha anh em nhìn bên này một hũ này anh em thấy chưa đó cả hũ lận thì à, bên mình là làm rất rất nhiều sắp Tết rồi đó sẵn đây thì làm video mình quay luôn chứ mình không có trưng bày sản phẩm nhiều nha anh em đó làm đâu thì quay đó cho anh em xem thì cách làm à, hộp bột cua thì nó cũng đơn giản thôi đó thì anh em mua keo à, dán giấy về và anh em à, tự dán nha anh em nó cũng dễ đơn giản thôi quan trọng nhất là cái cách lúc anh em canh hột đó anh em mài hột ví dụ như giờ như thế này một cái hột như thế này đúng không ạ đây là một cái hộp à, chợ thôi nha à, hộp hộp hộp, hộp cắt ra thường anh em thì nó sẽ mốt méo như thế này anh em nhìn nè nó sẽ mốt méo như thế này nó sẽ không có vuông cạnh anh em thấy chưa? đó nó sẽ không có một vuông cạnh như một cái à, hộp mà để mài sẵn nha anh em đó nó ví dụ như đây là hộp nó vuông nè đúng không mặt đây nó vuông nhưng mà cái mặt đây là bị mốt nè anh em anh em thấy chưa thì làm làm làm như thế nào thì để anh để mình sẽ chỉ anh em nha thì bên mình sẽ gia công làm bằng tay thì anh em nhìn cái hộp nè sẽ khác nhau nha anh em nha anh em nhìn à, từ xa đi chứ mình đưa sát vào thì bị rôm cái màn hình anh em thấy không bị rôm lại thì không thấy đó thì khi anh ta mài sơ lại nó sẽ vuông góc như thế này và anh em phải biết cách à, xử lý và biết cách là làm thì mới được nha anh em đó thì đây là những cái bộ hộp đã, đã làm rồi đã mài rồi, rồi bị làm cho khách đó còn đây là cái hộp chưa làm đó thì anh em thích anh em thích bao nhiêu phân ví dụ như thường thường hộp chợ hộp ngoài chợ mà anh em uh, mua về thì thường thường hộp là hai phân bảy nó có chỗ thì nó bàn tới hai phân tám lận đó thì tầm tầm từ 27 đến 28 thôi là hột trợ nha anh em đó thì anh em muốn làm một chuyện như hột trợ thì uh, alo cho bên mình đó số điện thoại 0989 54311 để được uh, mình uh, tư vấn cho anh em kỹ hơn đó về về làm hột còn những anh em mà thích chơi hạt nhỏ thì thường thường là hai phân uh, 6 hai phân rưỡi là hột trung bình nha còn hột nhỏ nó là hai phân hai phân hai à, đến hai phân đó, hai phân thì rất ít cái chỗ mà chơi thường thường là đa số là hai phân tư đến hai phân rưỡi trở lên đó thì uh, bầu cua á, thì có rất rất nhiều loại và nhiều nhiều cái thứ mà mà mà nhiều tem á nhiều tem mát lắm chứ không phải là một tem đâu đây bên mình cung cấp đầy đủ cho anh em khỏi lo về vấn đề gọi là tem nha anh em đó thì bên mình làm gia công bằng tay đó chứ không phải là làm bằng máy móc anh em yên tâm về vấn đề đó bằng tay thì anh em biết rồi cực kỳ tỉ mỉ và cực kỳ nó ờ, canh mình canh nó chuẩn hơn là canh máy nha anh em máy lẫn vô cái lập trình á thì làm sao quá đẹp đó thì à, anh em nhìn nè bên mình thì thợ đang làm cái bộ hột ờ, hột chợ đó hột trợ 5 năm đấu trường nha anh em nhìn thấy đẹp không là nó vuông nó vừa đủ một cái tem và nó vuông nó không có dư một mảnh giấy nào hết anh em nhìn nè nó không có dư đó thì ờ, nó sẽ ờ, không thầy thợ sẽ không bao giờ thánh được có còn anh em thích nữa anh em bo góc cạnh đây nha anh em anh em bo một cái cạnh bên hông này nè bo nhẹ đi thì nó lăn hột cực kỳ cực kỳ chuẩn nữa còn như thế này thì ờ, anh em có thể canh được khi anh em lắc á anh em có thể canh được là hột nó nhảy ờ, như thế nào như thế nào đó đây gọi là hột xốp chợ 5 năm đó anh em nha tức là đánh 5 năm không sợ tăng tích bao xé hột kiểm tra hột nha anh em nha đó thì um, giá cả hay là như thế nào đó thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để mình mình tư vấn và hỗ trợ cho anh em giúp anh em cái hiểu sâu hơn về cái bộ môn bầu cua đó còn bên mình nói tới bầu cua thì đây là bầu cua chung nói chung nha anh em đó còn nói tới về bên mình nữa còn cung cấp cho anh em các loại chơi đồ nữa đó là tài xỉu nè và bài à, lỗi công ty hoặc là bài kính đó hoặc là máy móc hỗ trợ cho anh em chơi về tất cả các đồ bịp trên thị trường đó thì anh em xem nhờ thế hay thế à, bổ ích cho anh em á, thì anh em để là một like một đăng ký kênh đó của cường phát lộc anh em nha hoặc là anh em bấm trên uh, trên trên uh, à, youtuber á, thì nó sẽ bấm số điện thoại của mình nè sẽ hiện ra kênh của mình đó 0898543111 đó cứ bấm số là sẽ hiện kênh và anh em vào đăng ký kênh và anh em lục ở trong video trong cái kênh của mình có rất rất nhiều cái video nói về bầu cua tài xỉu và bài lá đó thì uh, cuối năm uh, cũng bị uh, năm đây tháng 11 rồi anh em nhá thì uh, còn lại là tầm 3 tháng nữa là tới Tết 2021 rồi thì uh, anh em uh, cố gắng thì uh, nếu mà xem nếu mà thấy uh, hợp lý hợp lệ thì anh em cứ liên hệ số điện thoại cho mình mình sẽ là người tư vấn và hồ báo giá cho anh em luôn nha anh em chúc anh em cái năm 2021 này thành công hơn nha